nó không có đi ra ngoài nó bị dột vào trong là tối không ạ à. nào xin mời lại hai ba Oh. ท่านอองก็บีบีอะไรแบบจะไหนเนี่ย